Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ à, tiếp tục với chủ đề đó là việc mà bán ra mạnh vào cuối phiên của ngày hôm nay nó sẽ tác động như thế nào thị trường trong à, một vài phiên tới. Thì đây là một phần để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự vận động của thị trường trong à, xu ngắn hạn. Thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về những cái biến động của thị trường trong thời gian tới nó sẽ như thế nào Hello xin chào anh chị em và các bạn nếu các bạn đang có mặt thì có thể comment à, là các bạn nghe rõ thì có thể comment số 1 đúng không ạ nếu anh chị em nghe rõ hãy comment số 1 vào chat để trước khi Dũng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay à, nếu quan sát ở thị trường trong uh, những phiên gần đây thì chúng ta thấy là sau quá trình tăng khá là mạnh thì thị trường đã bước vào một giai đoạn đi ngang và đặc biệt là trong cái phiên hôm nay khi mà buổi sáng chúng ta thấy là những cái thông tin khá là tích cực ở trên thị trường thế giới thì cái việc mà gì ạ thị trường của chúng ta cũng có một đợt tăng khá mạnh tuy nhiên thì cuối phiên chúng ta thấy là thị trường có xu hướng giảm và điều này nhà đầu tư mới hoặc là nhà đầu tư tham gia thị trường đặc trong những cái tuần vừa qua phần lớn là không có gì ạ có kết quả lợi nhuận mà với cái việc điều chỉnh như này thì chúng ta ảnh hưởng khá đáng kể trong quá trình đầu tư ạ ok thế thì để chúng ta hiểu rõ hơn về chiến lược đầu tư trong đoạn này thì ờ, chúng ta sẽ đợi ờ, khoảng một hai phút nữa trước khi chúng ta bắt đầu đúng không ạ anh chị em ờ, nếu bắt đầu chúng ta có 200 200 anh chị em vào thì chúng ta bắt đầu chương trình của buổi tối hôm nay thế thì khi nhà đầu tư tham gia thị trường thì hôm nay chúng ta sẽ nhìn về một số góc nhìn để biết rằng là việc là chúng ta dự đoán trước thị trường việc mà chúng ta hiểu được sự vận động của thị trường việc chúng ta nắm rõ được chu kỳ ngắn hạn hoặc là chúng ta nắm rõ được chu kỳ chung dài hạn nó sẽ quan trọng trong việc đầu tư của mỗi chúng ta chẳng hạn nếu chúng ta nhìn về góc độ hôm nay thì trên những cái biểu đồ chúng ta gọi là trung bình 20 ngày 50 ngày thì chúng ta thấy là có cái xu hướng cắt lên Tuy nhiên thì chúng ta biết là sử dụng trung bình như MACD hoặc là một số các đường trung bình khác thì nó không liên quan khái nó không mang lại giá trị cho chúng ta việc trong cái việc phân tích kỹ thuật à, các bạn có thể quan sát về thị trường để Dũng uh, có thể chia sẻ cho các bạn về uh, cái yếu tố thị trường nào tác động lên thị trường trong thời gian tới nhưng trước khi mà chúng ta nói về thị trường thì anh chị em có thể like cho Dũng một like đúng không anh chị em like cho Dũng một like ở phần uh, ô chat để trước khi mà chúng ta bắt đầu đúng không ạ tại vì Dũng uh, có cần có thật nhiều năng lượng để à, chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay ok xin cảm ơn ạ anh chị em uh, cho Dũng một like trước khi Dũng bắt đầu cái chương trình về buổi tối hôm nay thế thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về góc nhìn tổng quan đầu tiên chúng ta cần nhìn góc nhìn tổng quan à, bao trùm đến thị trường bao trùm thị trường à, các bạn còn nhớ là cái việc mà khi mà Dũng phân tích về thị trường đặc biệt là trong cái đoạn đi lên như này các bạn có nhớ không ạ nếu các bạn nhớ thì có thể comment số 2 nhá là trong quá trình đi lên thì cái việc mà thị trường bắt đầu giảm dần cái sự biến động tức là cái biến động của nó bắt đầu giảm dần và khối lượng nó bắt đầu giảm dần cái khối lượng tức là cái việc mà áp lực để kéo lên áp lực khối lượng để kéo lên không còn nữa đây là cái ở đây chúng ta có chỉ số VN Index với cái việc mà phía trên này hôm trước chúng ta nhìn thấy là đây là những cái cản khá là lớn để thị trường có thể đi xa được hoặc là đi có thể tiến tới một cái chu kỳ tăng mạnh hơn thì cái việc ở đây nó cần tái tích lũy tức là cái việc tích lũy để hấp thụ toàn bộ số lượng cổ phiếu ở đây là việc rất là quan trọng đúng không rất là quan trọng nên chính vì vậy thì tích lũy ở trên cái vùng kháng cự mạnh thì là phần quan trọng với chúng ta nhưng cái quan trọng là khi mà thị trường hồi này các bạn nhìn thấy kỹ hơn những cái đợt hồi này này thì nó khối lượng lớn rất là lớn nhưng giá không tăng chứng tỏ lượng cung nó bắt đầu đang áp đảo bán ra chúng ta gọi là lượng cung đang áp đảo bán ra việc mà gì ạ à, kéo lên cuối phiên hôm nay nó giống như cái việc mà thị trường kéo lên rất là mạnh vào những phiên hôm nay và không may thị trường có thể những đợt giảm mạnh hoặc là điều chỉnh như này là nó rất là rủi ro của chúng ta khi mà cái quá trình tích lũy này hôm trước các bạn có nhớ là Dũng có nói là quá trình tích lũy này quá trình tích lũy này có thể nó sẽ giống nhau ở mức độ nào đó bởi vì thứ nhất là cái khối lượng ở phía trên này cũng khá là lớn với thứ hai là trong trường hợp thị trường chúng ta tích lũy hai bốn sáu phiên khối lượng thì vẫn chưa cạn kiệt tức là khối lượng chưa cạn kiệt và thứ hai là gì ạ việc kéo lên trong cái phiên này nền cái nền này, này ngắn rất là ngắn khối lượng thì chưa cạn kiệt khối lượng vẫn ở mức là cao đấy mà kéo lên phiên này thì cái việc mà áp lực bán ra đương nhiên xảy ra bởi vì nó có hai cái nguồn cung nguồn cung treo lơ lửng ở phía bên trên này và thứ hai là cái nguồn cung chốt lời ở phía dưới đáy này nên chốt lời và nguồn cung treo lơ lửng bị thua lỗ nó sẽ áp lực áp lực lên cái thị trường trong ngắn hạn ở thời điểm này thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta cũng phải xem xem là tùy rằng lại cổ phiếu khác nhau bởi vì trong cái trường hợp ở thị trường chúng ta nhìn thấy phần lớn các trường phái mà chúng ta gọi là phân tích thuật khác họ chỉ tập trung vào cổ phiếu đã vượt qua cái gì ạ cái MA 50 hay là vượt qua MA 200 à 20 thì họ mua vào và cái việc mà MA 20 này cắt MA 50 cái việc mua vào thì đây nó mang cái tính chất là tâm lý nó khiến cho nhiều các chuyên gia phân tích kỹ thuật thấy rằng là đây là cơ hội để mua nhưng với cái việc mà phân tích VSA thì các bạn thấy rằng là chúng ta sử dụng về cung cầu cung cầu ở đây chúng ta biết rằng là phía trên này này là áp lực rất là lớn khối lượng rất là lớn họ cần phải bán ra phía dưới là những nhà đầu tư đã có lợi nhuận họ cũng cần phải bán ra nên cái sự biến động ở trên cái vùng này là cái sự biến động để chúng ta quan sát xem là cái biến động này thực sự nó có được an toàn nó mang lại sự bền vững cho cái việc mà chúng ta tham gia thị trường hay không với quan điểm cá nhân của Dũng như hôm trước Dũng có chia sẻ với các bạn đó là trong cái trường hợp như này thì thực tế nó không an toàn nó sẽ có hai kịch bản xảy ra kịch bản thứ nhất là nó sẽ tạo ra một quá trình đau downtrend chúng ta gọi là quá trình đau downtrend cái đau downtrend này thì chúng ta gọi là điều chỉnh trong ngắn hạn chúng ta điều chỉnh ngắn hạn với cái việc điều chỉnh ngắn hạn thì chúng ta sẽ lưu ý cho một cái điều đó là trong trường hợp điều chỉnh mạnh chúng ta gọi là điều chỉnh mạnh điều chỉnh mạnh và cái điều chỉnh bị gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này đây có lượng của vùng hỗ trợ này thì việc mà điều chỉnh mạnh gãy vùng toàn bộ hỗ trợ này xảy ra chắc là không cao đấy với xác suất theo dũng là không cao nha theo cái xác suất là điều chỉnh mạnh gãy cái cái vùng này không cao tuy nhiên thì cái việc mà nó điều chỉnh để nó gãy qua cái vùng này với khối lượng thấp nha gọi là với khối lượng thấp và bắt đầu chúng ta gọi là quá trình này quá trình ping ping tức là nó rũ bỏ toàn bộ những nhà đầu tư đã bị đeo bám ở trên cái vùng này đấy, rũ toàn đây là cái kịch bản chúng ta gọi là kịch bản xấu nhất của nó đấy ạ chúng ta phải nhớ là đây kịch bản xấu nhất của nó tại vì khi mà rũ bỏ toàn bộ cái nhà đầu tư vía thì cái việc mà phần lớn những nhà đầu tư mua ở vùng này họ không dám mua nhưng lên bắt đầu đến đây giờ rồi thì chúng ta thấy là một vài hôm vừa rồi là các công ty chứng khoán họ bắt đầu đưa ra những cái trạng thái rất là tích cực cho nhà đầu tư tức bắt đầu chúng ta thấy là bắt đầu trạng thái tích cực cho nhà đầu tư bắt đầu diễn ra ở đây nên việc mà nhà đầu tư đeo bám mua bán cổ phiếu chọn này là đương nhiên phải xảy ra rồi nên cái việc mình rút bỏ nhà đầu tư là tiếp tục bị lỗ tiếp trong một thời gian tới là chuyện là chuyện đương nhiên có thể xảy ra nên bạn lưu ý cho Dũng rằng gì ạ nhà đầu tư mà thành công thì họ không nhất thiết là phải phải vào lướt sóng liên tục mà họ đợi quá trình để rũ bỏ một lần mạnh ở trong này trước khi sau khi pin bước vào trend đi lên thì việc của chúng ta mua sau khi mà nó rũ bỏ lên thì đây là cái cơ hội mà có thể các bạn biết rằng là Dũng thường tham gia ở cái nhịp này nó có thể mang lại 30 50 thậm chí 60 phần trăm trong cái nhịp hồi phục như này thì đầu tư như thế vừa an toàn vừa này gì ạ mang lại lợi nhuận cao tức là an toàn là một này lợi nhuận cao là hai đấy là lý do Dũng muốn gửi đến anh chị em cách mà Dũng đã áp dụng cái chiến lược trong viết A với uh, cách thức này vậy trong cái việc mà để làm sao để chúng ta mua được cái cổ phiếu ở đoạn này thì ở đây nó có hai chiến lược các bạn nhá ở vùng này nó lại có hai chiến lược chiến lược đầu tiên mà các bạn có thể lưu ý đó là chiến lược mà sau khi rút bỏ khối lượng thấp và hồi phục chúng ta mua ngay thì đây là dành cho những nhà đầu tư thực sự là chuyên nghiệp phải hiểu rõ về về những cái cổ phiếu dẫn đầu Đấy, cái cái phần này Dũng sẽ nói về sau cho bạn à, để các bạn có thể nắm rõ được còn phần thứ hai là các bạn sẽ mua dựa vào bùng nổ theo đà giống như là ông gì ạ William O'Neill ông đã sử dụng tức William O'Neill ông đã sử dụng chiến lược bùng nổ theo đà ở phần này thì chúng ta cũng mua ở đây thì nó cũng mang lại lợi nhuận chúng ta những cái chiến lược trước mà Dũng muốn chia sẻ các bạn đó là chiến lược mà mua sớm hơn bao nhiêu bạn muốn là chiến lược mua sớm thì có thể comment đúng không ạ comment số 3 đúng không tức là chúng ta mua sớm hơn nếu trong trường hợp nó xảy ra thì Dũng sẽ làm một video là cách mua sớm cổ phiếu khi mà thị trường tạo đáy tạo đáy thì các bạn mua sớm cái cổ phiếu ở thời điểm đó thì đấy là cách mà Dũng muốn hướng dẫn các bạn à, có để kiếm được tiền khi mà nó xảy ra trường hợp đấy chung trường hợp là trường hợp xấu nhất thế thì bây giờ trường hợp xấu nhất rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là mới hỏi lý do tại sao xấu nhất à, các bạn thấy rằng là lý do tại sao lại nó lại ở vùng này là vùng xấu nhất rồi thì Dũng sẽ giải thích cho các bạn dựa trên một số các nền tảng khác đầu tiên các bạn hiểu đơn giản nhé đầu tiên các bạn hiểu đơn giản là gì ạ ờ, dựa vào các quy luật cung cầu thì chúng ta thấy là những cái đợt kéo rũ này kéo rũ ở cái vùng đáy này các bạn nhìn thấy không ạ nhìn thấy không ạ là cái khối lượng nó không bán ra thường là khối lượng không bán ra các bạn nhìn thấy không ạ tức là khi mà nó kéo rũ ở cái vùng đáy này thì không thấy có sự bán ra của khối lượng chứng tỏ là cái lượng cung ở đây cạn kiệt rồi đấy chúng ta gọi là theo quy luật cung cầu hoặc là chúng ta thấy được là ở cái vùng này nhịp này thì khối lượng tham gia vào thì nó không đủ mạnh nên cái quá trình mình rũ mạnh nó đương nhiên phải ra còn cái nhịp này thì khối lượng bắt đầu chúng ta thấy có sự tham gia vào mạnh hơn đấy khối lượng là có sự tham gia vào mạnh hơn nên ở đây chúng ta thấy là về góc độ nào đó thì những nhà đầu tư họ chốt lời đây những nhà cái họ chốt lời ở phần phía trên này họ có thể bắt đầu tham gia một phần ở đây đấy là cái điều đầu tiên chúng ta có thể hiểu về cái tâm lý của họ đang xử lý cái vấn đề này như vậy tuy nhiên thì chúng ta cần phải hiểu rõ thêm một số các yếu tố tiếp theo chẳng hạn chúng ta thấy là phép thì hiện tại đang gì ạ phép hiện tại chúng ta thấy là với việc mà tăng lãi suất của Fed trong thời gian vừa qua thì việc mà nó đã có một lượng tiền lớn được hút ra khỏi thị trường nên chúng ta quan sát về cái đồng USD trong thời gian vừa qua nó có vẻ như là chững lại thậm chí có xu giảm nên cái áp lực lạm phát áp lực tỷ giá uh, với đồng USD với thế giới có thể uh, trước mắt là nó có gì ạ à? trước trước mắt thôi trước mắt là cơn sóng giữ có thể nó tạm thời tạm thời trôi qua thì cái điều này nó cũng tác động khá lớn lên thị trường chứng khoán Việt Nam bởi vì chúng ta thấy rằng là cái việc mà tỷ giá đồng USD lên tăng thì nó tác động đến đấy đầu tư công chúng ta gọi là khi mà chúng ta vay ấy, thì chúng ta vay bằng đồng USD và chúng ta phải trả nên nó áp nó tác động lên cái gì tỷ giá của đồng Việt Nam nhưng tuy nhiên thì nó tác động lên gì ạ những cái mặt hàng chúng ta nhập khẩu máy móc thiết bị về Việt Nam để sản xuất thì nó có thể tác động khá lớn nó chỉ có lợi cho gì à, lĩnh vực xuất khẩu thôi nên cái điều này khi mà các đồng tiền khác nó cũng phá giá như vậy thì nó làm cho kinh tế toàn cầu có thể bị ảnh hưởng à, tại hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có thể lạm phát thì như nó đã, đã đang được ngăn chặn tại điểm này và chúng ta tiếp tục theo dõi thêm những cái diễn biến của thị trường tại vì ờ, thông tin hôm qua là gì ạ à, chính phủ Mỹ đưa ra cái lãi suất thì chúng ta thấy là cái lãi cái lạm phát thì lạm phát khá là ổn định nên việc mà ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là cái tỷ giá của chúng ta đang khá là tốt và việc mà giá xăng dầu đang được điều chỉnh khá mạnh trong một vài tuần tới thì đây cũng là một trong yếu tố mà giúp có thể gì ạ nhìn thấy rằng là cái khả năng cái khả năng là khi mà nó rũ bỏ cái việc này nó lại gì ạ nó có thể rũ ở cái việc này thì cái việc hồi phục là cái việc mà chúng ta cần lưu ý thế thì ở đây chúng ta một bạn có khả năng khả năng tăng hay giảm thì thực tế này này nó có một số các gì Dũng sẽ có thể cho chia sẻ các bạn khi các bạn hỏi khả năng tăng hay giảm thì về cơ bản nhé các bạn hiểu đơn giản luôn là gì nghe cái từ này là biết là thua lỗ rồi thế thì tại sao lại như vậy bởi vì từ vì lý do là gì ạ chúng ta không nắm rõ được cái quy luật của thị trường khi mà chúng ta không nắm rõ được quy luật của thị trường quy luật của cung cầu những cái gì ạ những cái bước quy trình checklist để cho cổ phiếu tăng hay giảm quy trình checklist để biết rằng là cái nhóm ngành nào có thể được gì ạ à, dòng tiền tham gia vào thì việc tăng hay giảm nó không quan trọng tăng thì bạn chưa chắc đã có lợi nhuận hoặc là giảm bạn giảm thì có thể thậm chí là giảm chúng ta cũng chưa chắc đã gì ạ thu lỗ mà quan trọng là chúng ta mua là mua cổ phiếu nào và việc mà thị trường giảm nhưng nhiều cổ phiếu nó vẫn cứ tăng thì cái chuyện là chúng ta vẫn có lợi nhuận hoặc là nếu thị trường tăng mà cổ phiếu vẫn giảm thì nó chúng ta thì ạ cũng gì ạ mất tiền nên đây không phải là tăng giảm mà quan trọng là bạn hiểu là tại sao các bạn đứng ngoài thời điểm này hoặc tại sao bạn phải mua cổ phiếu nào tức là tại sao chúng ta phải biết là cổ phiếu nào mà bạn mua trong này nó có dòng tiền hay không thì đấy mới là cái phần mà chúng ta cần lưu ý chứ còn thực tế là trả lời tăng hay giảm nó không có giá trị với việc chúng ta mua cổ phiếu trong này bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy là đi lên với xuống yếu như này đi lên rất là yếu đúng không Đấy, đi lên với yếu như này thì việc nó bị rũ bỏ chúng ta có cố tình kéo để bắt buộc nó tăng thì thực tế là nó cũng chưa phải là điều kiện thuận lợi để chúng ta mua rồi này bởi vì quá trình tích lũy này nó ngắn đấy là cái đầu tiên là chúng ta chỉ số vn index để các bạn thấy không này chúng ta sẽ phân tích nhiều chỉ số khác để chúng ta nhìn kịch bản nó rõ hơn chúng ta lấy chỉ số viên 30 để bạn nhìn thấy rõ ràng rõ ràng không thì quan trọng nhất ở đây một bạn đây chẳng hạn như là kinh tế vĩ mô đúng không ạ điều kiện kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam khả quan tại sao để xảy ra pin à, giải thích ạ à? ok thế thì ờ, các bạn hiểu đơn giản như này thế thì ờ, đấy là một cái phần mà bạn hỏi như thế là câu hỏi rất là thông minh và dũng nghĩ rằng là rất là thú vị cho phần đông anh em ở đây thế thì bạn hỏi như vậy thì rõ ràng là dũng rất thích thích trả lời câu hỏi như thế này bởi vì thế này uh, ờ, các bạn sẽ thấy là khả quan đúng không thị trường khả quan mà tại sao nó nhiều khả năng nó bị gãy đấy câu chuyện là nếu yếu tố tích cực thì sao nó bị gãy bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà thị trường hồi như này thì đã có một lượng lớn nhà đầu tư đã tham gia vào nhưng rõ ràng là vì cái sự đeo bám của nhà đầu tư lớn cái sự đeo bám cái nhỏ nhỏ là cái lớn nên chính vì vậy thì thường số đông thì không bao giờ đúng trên thị trường chứng khoán số đông thì rất là hiếm khi đúng trên thị trường chứng khoán nên bắt buộc gì ạ để họ có thể thu gom được nhiều cổ phiếu hơn nên họ có thể bị giảm rút bỏ đây có thể nha đây trường hợp nhất là họ có thể rút bỏ một lần nữa để thu gom lực lượng lớn cổ phiếu thay vì gì ạ à? thay vì tiếp tục kéo lên bởi vì quá trình kéo lên thì chúng ta cũng thấy là không có nhu cầu nhìn ở đây chúng ta thấy không có nhu cầu nếu các bạn phân tích kỹ một chút thì các bạn đã nhìn thấy ngay cái nhịp đầu tiên các bạn thấy là nó kéo lên khối lượng rất là thấp đây đây chúng ta nhịp đầu tiên kéo lên khối lượng thấp nhịp thứ hai kéo lên đây chúng ta thấy là khối lượng thấp hơn cái nhịp đầu tiên và sau đó nó điều chỉnh và hôm nay nó kéo lên nhưng rõ ràng là cái áp lực bán ra bán ra rất nhiều đây chúng ta nhìn là hôm nay nó kéo ra lên đúng không thực tế là toàn bộ thời điểm đầu trong buổi sáng này thì các bạn thấy là không có dòng tiền vào lần đầu tiên kéo lên còn không thành công lần thứ hai kéo lên còn không thành công và lần thứ ba kéo lên thì chúng ta thấy là đã có một lượng lượng tơ tiền lớn ban ra nên để đảm bảo cho cái việc thì rũ hết các nhóm nhỏ lẻ thì họ có thể rũ bỏ nhà đầu tư khi họ rũ bỏ nhà đầu tư thì cái việc mà gì ạ chúng ta đo lường xem là rũ này rũ mạnh Dũng đang tính ở cái việc này Dũng mạnh hay Dũng yếu các bạn nhớ nhá tại vì cái này khi các bạn không nghe hoặc là không hiểu thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cứ đi cãi nhau với gì ạ với với với tức là chúng ta hiểu đơn giản là nghe chỉ cần thiếu từ khóa là chúng ta thấy rằng là việc mà nắm rõ nó không chuẩn và cãi nhau nó rất là ừ, phiền toái ở đây thì nên Dũng đã phân tích rất kỹ thế ở đây Dũng đang dự đoán là trong trường hợp này những cái thông tin kinh tế vĩ mô của Việt Nam thế giới như vậy thì Dũng dự đoán là trong trường hợp nó pinh này nó bị gãy toàn bộ này thì cái áp lực bán ra áp lực bán ra chúng ta chỉ gãy kênh là không cao bởi vì ngoài cái vấn đề là chúng ta nhìn với khối lượng ở trong những đợt rũ bỏ này này không có ai bán ra cả đây là những cái đợt rũ bỏ rất là mạnh không có ai bán ra cả nên cái việc rũ bỏ lần này cộng với cái điều kiện kinh tế vĩ mô tốt thì đây là cái phần mà chúng ta thấy là để dự đoán là đáy nó vô cùng đơn giản với nhà đầu tư bao nhiêu các bạn có thể hiểu điều này có thể comment cho Dũng số 6 đúng không ạ comment số 6 đúng không ạ các bạn nếu mà các bạn hiểu cái điều mà thông điệp Dũng chia sẻ tức là trường hợp là tiêu cực nhất Dũng đang nói là tiêu cực nhất để các bạn nhìn thấy trong trường hợp là thị trường xấu nhất thì các bạn đã nhìn thấy kịch bản rồi tại vì chúng ta phải tính là kịch bản xấu nhất chứ không phải tính kịch bản tốt nhất mà các bạn lưu ý nhá ok thì cảm ơn trước khi uh, chúng ta phân tích tiếp theo thì các bạn có thể tiếp tục cho Dũng thêm like đúng không để like ở phần uh, like để Dũng tiếp tục uh, tiếp tục tiếp tục chương trình uh, cho Dũng thêm một like ok một bạn có hỏi thầy cho ví dụ trong lịch sử hồi lên uh, đẩy xuống lại chứ gì thế thì ở đây chúng ta thấy là có những cái đợt nó đẩy lên hồi xuống nhìn rất là kỹ thôi các bạn nhìn này nha đấy ví dụ đơn giản thôi ạ à. năm 2017 các bạn nhìn nhá các bạn nhìn đúng không ạ năm 2017 này cái quá trình mà các bạn nhìn thấy này quá trình hồi này sau đó rút bỏ này các bạn nhìn đúng không ạ không, không có cái lượng nhưng quan trọng là các bạn nhìn nhá để chúng ta sẽ nhìn thấy là cái điều này các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn nhìn thấy nó hồi này những cái hồi này mà nó đây có nhìn thấy chưa hello anh chị em đã nhìn thấy chưa cái điều này hôm trước Dũng đã nói rồi đúng không anh nhìn thấy chưa đây này nó lên này nó gặp cái vùng cản ở trên này này sau đó thì nó đi ngang vậy điều gì nếu cái quá trình nó đi ngang đi ngang sau gì ạ nó giảm gãy toàn bộ kênh này nếu nó giảm gãy toàn bộ kênh mà khối lượng nó lại lớn thì sao nếu giảm gãy toàn bộ kênh khối lượng lớn hoặc là khối lượng nhỏ nhưng không có sự tham gia mạnh của thị trường thì chúng ta thấy là cái quá trình hồi này chưa chắc đã thành công nên chúng ta không thể đoán trước được đây chúng ta nhỉ nhìn sau khi hồi nó gì ạ à, lên rất mất nhiều thời gian này chúng ta nhìn không ạ nó lên mất nhiều thời gian sau quá trình lên thì chúng ta thấy là cái quá trình là nó không có dòng tiền vào tham tham gia chúng ta nhìn biết ngay là không có dòng tiền tham gia mà các bạn phải lưu ý cho Dũng một điều này đó là khi mà nó gặp cái vùng kháng cực mạnh như này các bạn bao giờ thấy nó nổ như này thì là lúc các bạn phải bán ra đúng không lúc các bạn cần phải thoát ra chứ không phải là nổ lúc này tại vì nó gặp cái vùng kháng cự mà nổ được khối lượng này thì đây không phải là điều tích cực cho đầu tư chúng ta mà đây chính là điều tiêu cực nên các bạn nhìn thấy là rất nhiều nhà lại thấy nó đi ngang này lại nghĩ rằng cổ phiếu tốt các bạn lại mua vào thì cái điều này nó thực sự là phiền toái chúng ta đợi mãi không ra mắt đáy như khi lên đến đỉnh lại ngoi ngót tham gia vào sau đó chúng ta bị thua lỗ bao nhiêu các bạn đã thấy rằng là việc mà thị trường đáy chúng ta không mua vào nhưng sau đó thật đỉnh bắt đầu chúng ta thấy báo chí các chuyên gia những bạn mà đầu tư khuyến nghị chúng ta các kênh bắt đầu khuyến nghị mua vào thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ thường là mắc ở đây Dũng thấy như vậy các bạn không tin các bạn thử xem lại lịch sử nó như vậy thì 99 phần trăm là lịch sử nó luôn luôn lặp lại bạn yên tâm như vậy khi mà các bạn thấy là sau khi nó rũ lần thứ nhất này lần thứ hai nó kéo lên không có khối lượng này kéo lên không lượng thì nó đi ngang đây nhìn thấy chưa bao nhiêu bạn đấy này là bắt đầu nó kéo lên không có khối lượng thì nó đi ngang nếu nhìn thế này comment số 7 á đi ngang và chúng ta lại tiếp tục nhìn này lần thứ nhất này chúng ta nhìn này lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba đây các bạn nhìn thấy không ạ nó không vượt qua thì thường nó có sẽ xu hướng giảm thường nó có xu hướng giảm và quá trình giảm này thì chúng ta cũng thấy rằng là một là nó gì là nó đỡ này nó gãy kênh nó đỡ này chúng ta đỡ nhưng chúng ta cũng nếu chúng ta mua mà đỡ kênh mà chúng ta mua ở đây nhiều lúc nó rủi ro nên trong trường hợp này nó là gì ạ nó đã giảm nó đạt cho đến mức ở gì ạ gần như là kiệt quệ thôi đấy nó đạp trong lúc như này mà không có dòng tiền đâu giờ trước khi nó test lần thứ nhất lần thứ hai và bắt đầu thị trường bước vào chu kỳ mới đấy thì lúc này thị trường bước vào chu kỳ mới chu kỳ mới thì chúng ta biết rằng là có những lúc thì nó tăng rất mạnh có những lúc thì tăng rất mạnh và chúng ta thấy là chúng ta có thể mua một loại nhóm cổ phiếu nào nhưng có những lúc mà kinh tế vĩ mô không tốt thì nó lại tiếp tục đào chen nên chúng ta biết là quá trình đào chen này nó có thể diễn ra khá là dài hoặc tích lũy rất là dài nên nó có một cái công thức là gì ạ trong quá trình tích lũy này này đi lên thì nó sẽ rất là nhanh tại vì thường các bạn mua ở trong quá trình trend tăng này cái đoạn lớn này trend tăng này thì bao giờ nhà đầu tư mua thành công và nhà đầu tư thường là mắc cái lỗi lớn nhất ở trong giai đoạn thị trường giao dịch tại vì lúc này là penny tăng khá mạnh penny tăng khá mạnh thì chúng ta nhìn thấy là ngày nào nó cũng tăng ngày nào nó cũng tăng nên thường như quá trình kéo xong lại lên này kéo lên như này thì chúng ta không để ý tức là quá trình kéo nhưng chúng ta nhìn được cả đoạn này là không có khối lượng tham gia vào kéo lên không để ý và chúng ta cứ nhìn thấy các cổ phiếu nó thay nhau chạy và việc cổ phiếu thay nhau chạy thì các chuyên gia lại bảo nó tốt ngày nào các công ty chứng khoán nó lại tăng lên và chúng ta không muốn gì ạ không muốn bán và cuối cùng gãy thì thời điểm đó Dũng có làm một cái livestream ở đúng cái thời điểm này Đấy, và mùng 6 tháng 4 thì khi mà đã, thời điểm này mình đã công bố rồi công bố là thị trường đạt đỉnh rồi nhưng ờ, sau đến ngày này thì Dũng cũng làm một cái công bố rất là kỹ mùng 6 tháng 4 nhưng tuy nhiên thì thời điểm này thì đã có một số các chuyện nhà đầu tư là họ khuyến nghị mua vùng này và chúng ta biết điều gì diễn ra và là các bạn quay trở lại cái vùng này thì các bạn lúc là Dũng đã có một cái bài phân tích rất chi tiết là cái vùng này là cổ phiếu đạt đỉnh bởi vì nhìn khối lượng nó lên này chúng ta ai cũng có thể biết là đơn giản là nhìn khối lượng lên sau đó thì nó thất bại và nếu ai mà thông minh chút nữa thì xem cái phần này đã biết là kiểu dịch thất bại và đấy chỉ là nguyên nhân gì ạ nguyên nhân chúng ta hiểu rõ về thị trường thì ở đây chúng ta thấy là à, đây một bạn có chia sẻ nghe thầy cầm phun tiền thì đây là cái bạn bạn đang hiểu đơn giản là gì ạ mình có bảo mình bán cổ phiếu đâu mình hướng dẫn các bạn là bán cổ phiếu chứ nên khi mà mình nghe video thì mình cũng phải hiểu là cái thông điệp ở đây là gì là cho các bạn nhìn thấy là cái cách mà các bạn bán cổ phiếu còn Dũng thì có nói rằng Dũng đầu tư cổ phiếu đâu đấy nên bạn à, bạn này là bạn không nghe hết video hoặc là bạn nghe nhưng bạn thực tế thì à, bạn nghe nó nửa vời nên có thể là bạn sẽ chưa hiểu thế thì bây giờ thứ nhất là như này hỏi bạn một câu là bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ đầu năm đến bây giờ thế thôi không cần hiểu đơn giản là bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ đầu năm đến bây giờ nếu cái việc mà chiến lược mua mà không có tín hiệu mua cổ phiếu không có tín hiệu để tham gia thị trường thì việc mà để gì ạ việc để đầu tư gì ạ để đầu tư mang tính chất mình để bắt đáy hay chung mình giá xuống hoặc là chúng ta không có quá trình đầu tư theo một, một cái chiến lược nhất định và chỉ đầu tư theo cái cảm hứng của ta thì thực tế nó sẽ gì ạ nó không mang lại lợi nhuận cái câu hỏi đầu tiên là gì có bao được kiếm được bao nhiêu tiền từ đầu năm đến bây giờ thế thôi còn đúng hay sai nó không quan trọng còn chúng ta có bắt đáy đúng không chúng ta có bắt đáy hay là tham gia ở đâu nhưng vấn đề là từ đầu năm đến bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền thế thôi ạ à. đấy kiếm được bao nhiêu tiền chỉ hỏi đúng như thế thôi ạ à. tại vì dũng vẫn kiếm được tiền mà dũng và một số các bạn theo đúng cái nhịp của dũng dũng vẫn kiếm được 50 phần trăm hơn 50 phần trăm từ đầu năm đến bây giờ thì tội gì mà mình lại gì ạ và có kế hoạch là đạt được cái lợi nhuận là 100 phần trăm từ giờ cuối năm thì tội gì mà mình lại lại phải là bắt một con sóng mà mình không biết rằng là thực sự xu hướng nó như nào anh chị em hiểu không ạ ok chúng ta lại tiếp tục câu chuyện ở đây đấy thì đấy chúng ta thấy là việc chúng ta không hiểu về kiến thức hoặc là không hiểu về uh, nắm rõ được thì chúng ta xem cái video này chúng ta chỉ tìm là cái điểm yếu của ai đó để các bạn thứ nhất là Dũng sẽ chia sẻ các bạn là Dũng không đầu tư trong đoạn này đấy các bạn nha Dũng không đầu tư chỗ này nhưng thị trường nó có cái này thì Dũng thấy là nếu bạn nào có thì bạn chốt lời chứ không phải là gì ạ à? tức là các bạn có thì các bạn chốt lời vì Dũng thấy là tín hiệu của nó là các gì ạ à? đó là tín hiệu là các bạn chốt lời rồi tín hiệu là các bạn có thể chốt lời ở đây rồi và nha đây là những tín hiệu để các bạn chốt lời còn thường nên kịch bản thứ nhất là các bạn có thể nhìn được còn kịch bản thứ hai đây chúng ta nói kịch bản thứ hai đúng không bạn nào học VSA rồi thì bạn thấy rằng là việc mà để thị trường nó còn tăng mạnh trong thời gian tới trong một vài phiên tới thì liệu có xảy ra hay không ạ bạn học VSA rồi thì bạn hiểu đơn giản là nếu vùng này lại bảo các bạn giữ cổ phiếu để bạn mua cổ phiếu thì nó có phải là gì ạ điều gì diễn ra nên chúng ta cần hiểu đơn giản là gì ạ là Dũng không tham gia vào thị trường như Dũng thấy cái tín hiệu như này thì Dũng chỉ cho các bạn cách để các bạn nhận ra chứ không phải là Dũng không tham gia như bây Dũng bảo Dũng bán cổ phiếu thì các bạn cần phải nghe cho nó rõ được không ạ đấy nên cái vùng này là nếu nó tăng thì thực sự cái tỷ lệ thành công nó rất là thấp nó lại áp thớt nó là kéo lên rũ bỏ hay là nó kéo lên hôm sau nó rũ bỏ thực ra nó kéo lên hôm sau nó rũ bỏ nó kéo lên kiểu này này sau đó rút bỏ cái này thì chúng ta mới đau đầu còn nó kéo lên nó rút bỏ như này thì cũng đỡ đau đầu hơn nhưng thực tế là nó khó để tăng nên các bạn lưu ý là cái kịch bản tiếp theo là kịch bản nó có thể là gì test xong ở đây Đấy, test xong một chút ở đây như Dũng thì cái kịch bản này Dũng cũng không hướng đến cái kịch bản này bởi vì cái khối lượng này rất lớn các bạn nhá cái khối lượng rất lớn về để nó test xong thì nó phải hiện cái điều kiện để test xong cái vùng này thì các bạn có thể cho Dũng một cái điều kiện đó theo các bạn là nếu mà test xong cái cái, cái những cái vùng này cái vùng hỗ trợ này thì cái điều kiện của test này nó phải như thế nào các bạn nó phải cho dũng cái điều kiện tại vì mình đang hướng dẫn cách bạn để các bạn phân tích cổ phiếu chứ không phải là hướng dẫn cách bạn là điện dũng đang có cổ phiếu còn khi nào cũng có cổ phiếu thì đều là chia sẻ public mà đúng không đều chia sẻ public để anh chị em các bạn có thể cùng biết chứ mình cũng không giấu gì cả nhưng quan trọng là chúng ta có kiến thức để làm theo hay không đấy mới là quan trọng thì đây đang là dạy kiến thức để chúng ta phân tích cổ phiếu nha dạy kiến thức để chúng ta phân tích cổ phiếu thì tới tất cả các bạn đều biết rằng là khối lượng nó nhỏ đúng không nếu nó test vào đây khối lượng nó nhỏ tức là nó test lại cái đỉnh khối lượng nhỏ nhưng nhỏ thì chúng ta mua được chưa đấy nếu khối lượng nhỏ thì chúng ta mua được chưa nếu khối lượng cạn kiệt thì chúng ta mua được chưa theo các bạn nó mua được chưa hay là chúng ta cần phải đợi quá trình xác nhận chúng ta cần phải đợi quá trình xác nhận và từ cái xác nhận này thì chúng ta mới biết rằng là cái nhóm dòng tiền nào cái nhóm cổ phiếu là chúng ta mới mua đấy thế nên rõ ràng là trong một hai hôm phiên tới thì chúng ta mua cổ phiếu cho loại này là nó mang rủi ro đúng không ạ các bạn hiểu không ạ Dũng nếu mà trong trường hợp các bạn mua cổ phiếu trong đợt này trong một những phiên tới là mang rất là rủi ro đúng không ạ nên Dũng bảo là các bạn chốt lợi nhuận và các bạn gì ạ à, giảm bớt tỷ lệ lợi nhuận của chúng ta thì rõ ràng là nó đảm bảo an toàn nó không phải là tất cả 100 cổ cổ phiếu nó đều được rủi ro nhưng nếu chúng ta nhìn vào một nghìn cổ phiếu thì cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ chiếm khoảng độ gì ạ nó chiếm khoảng độ 90 95 phần trăm nó chiếm khoảng 95 phần trăm mà nó chỉ có gì ạ năm phần trăm là cổ phiếu nó đi theo nên chúng ta không thể nói rằng là một cổ phiếu mà các bạn đưa ra nó lên thì chúng ta là đánh giá tích cực à, Dũng cho các bạn một cái cổ phiếu như này các bạn thấy rằng là đây là cổ phiếu các bạn biết rằng là trong cái vùng này cái chủ tịch hội đồng quản trị họ bán hết cổ phiếu giờ sau quá trình này họ bán hết họ thoái hết vốn ra các bạn có biết cổ phiếu này không ạ chủ tịch đấy họ bán sạch cổ phiếu ra thì có phải là chúng ta là cổ đông bất đắc dĩ không ạ họ bán sạch hết cổ phiếu ra sau khi họ bán sạch cổ phiếu ra giả sử các bạn cứ đơn, đơn giản thôi nếu họ mua Ờ, cổ phiếu giá là ba bốn năm sáu chẳng hạn thế thậm chí thấp hơn thì họ lên đến vùng này chúng ta biết là cái cổ phiếu này đã được kịch cảnh báo đúng không cảnh báo và thậm chí là ông chủ tịch ông còn mà chả biết là tại sao cổ phiếu lên xong bán hết sạch ra thậm chí là bán hẳn cả công ty ra xong lúc này họ làm gì ạ à? đến lúc này bắt đầu họ lại mua là mua vào đấy lúc này nhà đầu tư chán chê hỏi bắt đầu họ lại mua vào và họ chúng ta thấy là tất cả cái việc mà gì ạ à? họ mua vào thì cổ phiếu này tăng 5 6 phiên trần 5 6 phiên đúng không đấy tầng 5 5 6 phiên nhưng các bạn biết hiểu đơn giản là gì ạ họ đã bán một lượng cổ phiếu đây rồi nên trong trường hợp họ mua vào thì họ có có nên kéo cổ phiếu này tạo ra một chu kỳ tăng như này nữa không ạ hay chỉ họ chỉ mua vào để gì ạ? sở hữu cổ phiếu và tiếp tục cho khoảng độ 3 4 năm khi mà mọi người không quan tâm đến thị trường của cổ phiếu này nữa và lúc này thị trường chung lại tiếp tục tăng thì họ lại tiếp tục kéo lên nhịp nữa và chúng ta là bà con thì chúng ta biết rằng là chúng ta cứ là gà thôi ạ à. gà thôi ạ à. tức là chúng ta thấy là vì chúng ta là gà <coughs> nên thị trường là tiếp tục lên này sau đó chúng ta lại yeah, họ bán ra họ kiếm được khoản lợi nhuận rất lớn họ bán ra và sau đó họ tích lũy họ để ba bốn năm có thể là bốn năm năm họ có thể mua tít ở dưới này bốn năm năm sau khi mua được lớn thì họ lại tiếp tục một cái câu chuyện kéo lên đấy kéo lên sau đó họ xả hết chúng ta sau đó đấy cổ phiếu là gì ạ có thể là họ, nếu thị trường mà thuận lợi thì họ lại tiếp tục và chúng ta đấy là hiểu đơn giản lấy một cổ phiếu chúng ta nhìn đấy đấy nên năm sáu phiên như này nó đơn giản bởi vì người ta đã lãi quá lớn nên bây giờ người ta thì ạ chỉ cần mua một lượng lớn cổ phiếu ở đây thì người ta lại chả ảnh hưởng gì cả nhưng thực tế là họ mua để họ kéo lên thôi ạ ok à, một số bạn tức là thị trường còn pha xê gom hàng dài để dài dẳng để về uptrend thì đấy một số các bạn thực ra là các bạn sẽ thấy là một số như anh chị em thì cứ thích mua mua bán bán mà chả hiểu tức là mình không mất cái sự kiên trì kiên nhẫn trong việc lựa chọn cổ phiếu cứ tính là gì ạ tính là mua sau đó để ăn chen bỏ lỡ cơ hội thế chỉ cần chúng ta chỉ cần gì ạ nghe được cái ngôn ngữ như vậy thôi là chúng ta biết là họ đang thua lỗ rồi chứ không cần phải phải cần hiểu sâu về tâm lý cả tại vì cái cái việc mà họ không chịu được cái việc mà thời điểm tham gia thị trường họ không chịu được cái việc mà họ mua cổ phiếu mang lại cái giá trị cao cho họ mà họ thì cứ sót sùn sụt là họ mua sau đó một ai đó nói cái điều mà nó không mang lại cái được cái điều nó hơi ngược lại với họ thì họ bắt đầu uh, vặn vẹo thì đấy là cái cách thức để nhận ra là họ đã bị thua lỗ đơn giản như vậy bao nhiêu bạn đã nhìn thấy điều này có thể comment số 10 đúng không ạ từ cách thức để một người mà biết họ thua lỗ hay không thì chỉ cần là gì ạ thấy cái họ cảm cho chúng ta là họ đang xót ruột họ đang có một cái gì đó mà thấy rằng là cứ bốc đồng thì đấy chính là lý do dẫn đến bị thua lỗ về đầu tư chứng khoán là sự bốc đồng nếu anh chị em nào vẫn còn trạng thái bốc đồng thì dễ bị thua lỗ cái thứ hai là ăn thua tức là việc ai nói đến mình đấy là chúng ta nổi tức nó nó, nó cảm giác nổi, nổi, nổi côn nổi nổi thì nó cảm giác là rất là khó chịu và bắt đầu muốn kiểu như dạng đánh nhau thế thì thực ra là tiền là tiền của các bạn đúng không Dũng phân tích là phân tích theo cái cái mà Dũng đã ứng dụng hơn 13 năm thực tế là bản thân mình đã bị thua lỗ nặng trong đầu tư chứng khoán bị cháy tài khoản mất hết rồi nên cái việc mà trải nghiệm kinh nghiệm là mình có thừa để giữ được tiền giữ được lợi nhuận đấy mới là cái quan trọng Dũng sẽ còn được khoảng 5 phút nữa để tiếp tục chia sẻ các bạn một vài cổ phiếu thì Dũng sẽ lấy một cái nhóm cổ phiếu mà các bạn nhiều bạn hỏi để các bạn có thể nhìn hình dung ra chẳng hạn như là cổ phiếu gì ạ đây là cổ phiếu HSG các bạn hình dung là các bạn ờ, không cần phải hỏi nhiều cổ phiếu đâu ạ các bạn chỉ cần hình dung cách dụ phân tích là các bạn hiểu rằng là cổ phiếu nó đi như thế nào chứ còn các bạn ờ, họ tìm cổ phiếu các bạn nhưng các bạn không hiểu về cách phân tích thì thực ra bao nhiêu cổ phiếu nó cũng gì ạ nó chả có ý nghĩa gì cả chúng ta nhớ là đây là một quá trình đây là quá trình hỗ trợ quá trình này hỗ trợ đây quá trình đây là, đây là cái vùng chúng ta gọi là vùng hỗ trợ đầu tiên thì cái vùng hỗ trợ này nó bị bán tháo bán tháo một cái nhịp rất là mạnh ở đây thì trong quá trình bán tháo này thì cổ phiếu này thường nó sẽ có nhịp hồi đấy thường có nhịp hồi và những nhịp hồi nó đúng nó chạm vào đúng cái hỗ trợ đấy là nguyên lý các bạn nha nó nhịp hồi nó nhịp vào đúng cái hỗ trợ và để cho các bạn biết là cái nhịp hồi này nó có thành công hay không à, nhịp hồi thành thành công thì các bạn nhìn rõ luôn là thường cái nhịp này nó thành công hay không thì thường một là gì ạ à? cái khối lượng ở đây nó phải vượt qua nếu mà nó vượt qua mạnh nó vượt qua mạnh cái vùng này này để nó tạo ra gì ạ mô hình vai đầu vai ở bên này nó phải tạo ra một cái vai ở bên phải này, này bên phải này trước khi đi tăng mạnh hơn thì đây chúng ta là mô hình kinh điển và nó giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận rất là nhanh còn trong trường hợp mà chúng ta thấy là nó gì ạ đi lên với khối lượng như này và nó đảm bảo chúng ta là cái khối lượng ở đây cung treo lơ lửng ở đây rất là lớn nên cái việc mà cổ phiếu mà lên nó có thể mang tính chất là nó không tức cái tỷ lệ dù không khẳng định là cái khả năng thành công cao hay thấp nhưng cái tỷ lệ thành công ở trong cái cổ phiếu này giả sử như nó chỉ chiếm khoảng độ 5 phần trăm đấy ạ còn 90 phần trăm 95 phần trăm là cái xác suất thành công để vượt qua những cái đỉnh này nó sẽ là rất thấp trừ khi trừ khi nhá các bạn nhá trong thời gian tới nó siết chặt trừ khi này trong thời gian tới cái vùng này nó siết chặt lại siết chặt lại nhé thì lúc này chúng ta biết là ok không còn với khối lượng lớn như này thì cái tình việc rủi ro rất là lớn bạn không thể mua được đáy ở đây thực tế các bạn không thể mua được đáy ở đây hoặc là bạn không thể mua đáy ở đây tại vì tất cả các bạn mua ở đây hoặc mua ở đây nó giống như các bạn mua ở đây này hãy mua ở đây này các bạn mua ở đây này đấy hoặc là các bạn mua ở đây này nhưng cuối cùng bạn mới bị lỗ nên cái việc mà bảo bạn đáy ở đây hoặc bắt đáy ở đây đấy là nó sự viển vông những cái gì nó xảy ra rồi vậy thì nhiều người cứ nói rằng là nó tốt nhưng thực tế là nó là viển vông nên chúng ta không thể nói rằng là chúng ta bắt đáy ở đây này đây được <coughs> đấy là cổ phiếu gì ạ HSG à, cổ phiếu HS đúng không ạ cổ phiếu HPG cũng tương tự như vậy các bạn thấy là khi nó kéo lên dù nó test này nó kéo lên thông tin tích cực nhưng khối lượng đấy nó rất là lớn khi nó chạm với vùng kháng cự mạnh này kháng cự mạnh gãy kênh kháng cự mạnh và nó tạo ra khối lượng khổng lồ như này thì cái khả năng mà đi lên tiếp nó rất là thấp nên các bạn thấy là nếu chỉ cần nhìn như này thôi thì những cái đợt kéo lên các bạn có thể mua ở đây nhưng mua điểm này với mua điểm này nó không khác nhau nhiều lắm thế nên thực tế chúng ta thấy là ở ờ, uh, cái xác suất giữa các điểm mua này nhiều lúc là nó không độ an toàn thì việc đứng ngoài tham gia thị trường nó cũng là một cách để chúng ta đầu tư thành công rồi chứ không phải lúc nào chúng ta cũng tham gia thị trường chúng ta sẽ như có thể có nhiều cổ phiếu chúng ta thấy là nó tốt như ờ, các bạn nghĩ là tốt hay là cổ phiếu dầu khí chẳng hạn các bạn nhìn thấy cổ phiếu dầu khí như này thì về cái quan điểm cá nhân của Dũng là một cổ phiếu dầu khí mà nó gì ạ nó rơi nó có khối lượng lớn như này các bạn nhìn thấy nó rơi khối lượng lớn này và trong quá trình tích lũy này chúng ta thấy là người gì các bạn nào mà học của đi thì các bạn thấy thấy là nó dao động lớn đúng không nó dao động rất lớn này nên cái quá trình hồi phục này nó đều là có yếu tố thất bại rất là cao không biết bạn bạn Văn này bạn Trần Vân có hiểu không ạ tức là khi mà cái cổ phiếu này nó dao động lớn bạn nhớ hiểu đấy tức là cái cung mà treo nó lửng, cái cung mà nó gặp cái vùng này nó lên như này là không an toàn nên cái việc của cổ phiếu dòng dầu khí thì các bạn thấy rằng là nó không mang lại độ tích cực hay là cổ phiếu HBSR BSR thì chúng ta cũng thấy nó đang dao động hôm trước thì Dũng có tính luôn là sau khi nó rộng nó siết chặt thì khả năng nó sẽ kéo lên nhưng quá trình hiện tại chúng ta kéo lên cái cổ phiếu này thì đây chúng ta nhìn thấy là một cái khoảng trống rất là lớn này đây chúng ta giảm rất là mạnh cái khoảng trống sàn giảm sàn như này thì để nó hấp thụ một lượng lớn cổ phiếu này thì nó có lẽ là cần cái sự an toàn cao hơn nếu bạn đầu tư ít thì không sao cả nhưng nếu đầu tư lớn thì chơi đầu tư kiểu diện này thì rủi ro rất là cao nên trong trường hợp bạn đầu tư một vài chục triệu thì cái việc bạn mua trong trường hợp bạn mua cổ phiếu ngày mai lên thì việc nó chạm đến vùng 28 được đôi chút lợi nhuận còn trong trường hợp mà chúng ta thấy là với cổ phiếu nó treo lơ lửng như này nó gãy trong khoảng 10 phần trăm đấy hai hôm là 20 phần trăm thì liên việc lựa chọn của bạn nó sẽ như thế nào đấy, việc lựa chọn của bạn nó sẽ là rất là rủi ro bởi vì cá cái vùng này là một cái vùng cung treo lơ lửng nó không cho chúng ta đây cái vùng treo lửng nó không cho chúng ta cái sự siết chặt đấy, những cái khối lượng này nó không đảm bảo sự siết chặt cho chúng ta ok thế thì đấy là những cái mà cách mà các bạn phân tích Dũng sẽ làm tiếp tục với chúng ta những cái video kiểu dạng như này phân tích kỹ hơn tức là những chiến lược mà Dũng chia sẻ trong thời gian tới nó sẽ cụ thể trong từng phần nên các bạn thời điểm này là các bạn thì là phát triển bản thân tức là các bạn học những kiến thức đấy khi các bạn học với những kiến thức thì các bạn sẽ thấy hiểu được những quy luật của thị trường và khi bạn hiểu quy luật thị trường thì các bạn đưa ra quyết định nó dễ và các bạn không bị tâm lý à, tâm lý là các bạn quản trị được cảm xúc các bạn hiểu rõ được quy luật thị trường các bạn nắm rõ được quy trình nguyên lý của nó nếu bạn đầu tư nó thực sự là đơn giản nó không giống như chúng ta nên Dũng biết rằng là một số bạn comment thì Dũng thấy là uh, việc là các bạn comment như vậy Dũng không không phải là là là là là có ý gì cả nhưng mong rằng các bạn hiểu đơn giản đó là gì nếu bạn tiếp tục xử lý cái tình huống như vậy thì chúng ta bị thua lỗ mà khi chúng ta bị thua lỗ thì cái điều đầu tiên nó ảnh hưởng đến gì ạ ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền của gia đình chúng ta đúng không ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền con cái học hành mọi thứ xung quanh chúng ta mà cái này là chúng ta phải có trách nhiệm cái việc bảo tiền bảo vốn tiền trong gia đình chúng ta chứ còn nếu bây giờ nói chúng ta ngon Dũng có thể phân tích đơn giản theo ý các bạn thì Dũng phân tích được nhưng nó không phải là cách thức mà Dũng phân tích thị trường nên phương pháp của DVD nó gồm 3 à, đó là gì ạ thực hành đấy thực hành này à, thực chiến và thực tập tức là chúng ta tập thực chiến và thực hành thế là cách mà Dũng đi đi đi muốn gửi đến anh chị em và các bạn và chúc anh chị em các bạn sẽ có những quyết định đầu tư thành công Dũng sẽ tiếp tục làm những video chia sẻ có thể nó ngắn hơn 10 phút thì các bạn theo dõi hết những video như vậy các bạn theo dõi hết những video như vậy thì các bạn có thể thấy rằng việc đầu tư chứng khoán của chúng ta trở nên dễ dàng hơn rất nhiều à, trước khi kết thúc chương trình này thì các bạn có thể like cho Dũng một like và nếu bạn nào lần đầu tiên đăng ký kênh chưa biết đến kênh của Dũng Quang Dũng đi đi thì nhớ đăng ký vào phần bên dưới Quang Dũng DVD DVD là viết tắt của Remix Dream Đấy, thì một bạn có hỏi cổ phiếu thế giới di động thì các bạn cũng thấy rằng là thế giới di động Dũng nói nốt cái phần này trước khi Dũng có một cái lớp hôm nay là VSA buổi 2 một số các bạn nào có ở viết A thì có thể comment cho Dũng à, cái đông ạ viết A nếu các bạn đang có trong lớp học viết A để Dũng bắt đầu chuẩn bị vào lớp thì anh chị em có thể comment số 100 đi thế thì ờ, cái cổ phiếu thế giới di động á thì các bạn có thể hiểu đơn giản đó là nếu nói về kinh tế vĩ mô nếu nói về cái thực tại cổ phiếu này thì thời điểm này thì Dũng cũng không quay lắm bởi vì nó sẽ có một số gì một số các tức là mình mình phải hiểu rất là một số các cái điều kiện nó không không có thể ok thời điểm này chúng ta biết là một cái doanh nghiệp mà nó đang gì ạ đóng bớt cửa hàng khi đóng bớt cửa hàng thì tài sản nó sẽ bị giảm khi tài sản nó giảm mà chúng ta đầu tư thì rõ ràng là chúng ta chỉ lướt sóng ngắn thôi và là các bạn nhìn thấy các nếu học về vô địch của Dũng thì các bạn thấy là nó đang nằm dưới các đường trung bình và các bạn nhìn thấy là dựa trên gì ạ dựa trên cái cái biểu đồ tuần thì cổ phiếu này nó không được tốt nên các bạn thông cảm đấy thế thì với phân tích như vậy thì Dũng sẽ không đầu tư cổ phiếu này còn bảo giữ hay không thì vì mình không đầu tư nên hỏi giữ hay không thì đấy các bạn tự trả lời được đúng không ok xin cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định thành công và sẽ trở lại với các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều